có nhiều khi lương thiện bị coi là ngốc nghếch. Người ta còn hay nói làm người thiện dễ bị ức hiếp. Nhưng dù cho con người có cố gắng khôn ngoan rào hoạt đến mức nào, hình như chúng ta đều có chung một cảm nhận. Đạo đức tha hóa khiến cho chúng ta ngày càng thống khổ. Vậy rốt cuộc thiện tâm có gây được ảnh hưởng nào không? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây qua đó giúp chúng ta thêm chút lý giải vì sao làm người cần có thiện lương. Thiện tâm khoan dung Vương Minh Thành là người gia định, Giang Tô Thi đậu bảng nhãn năm giáp tuất đời Càn Long, làm quan đến chức nội các học sĩ. Một hôm có người uống rượu say mềm đến cửa nhà ông lớn tiếng la lối. Gia nhân của ông gắng hết sức mới khống chế được người ấy. Hôm sau khi người đó tỉnh rượu, mẹ hắn dẫn hắn đến nhà ông thỉnh tội. Không ngờ, ông lại xem như chẳng có chuyện gì, chỉ cười nói. Hôm qua cậu uống say, ta không trách, nhưng sau này đừng uống say rượu rồi mắng người nữa, nếu không sớm muộn cũng gây họa. Người này sau đó trở về bỏ rượu tu thân, không bao giờ tái phạm gây phiền phức cho người khác nữa. Nếu như Vương Minh Thành nghiêm trị đối với tên vô lại đó rất có thể sẽ gây thù chuốc hận với họ. Ngược lại chỉ một câu chân thành muốn tốt cho người khác mà cảm động lòng người, giúp người ta nhận sai mà tự thay đổi bản thân. Đây chính là sức mạnh của thiện tâm khoan dung. Thiện tâm khoan dung có thể cảm hóa lòng người, chuyển xấu thành tốt, hóa giải mâu thuẫn khiến lòng người an lạc. Lục Ngọc Trân là người tiền đường, là vợ của Tử Ấn Hương, bản tính nhân hậu chính chuyên, trang nhã, trong nhà cô có hai tỷ nữ, một người tên Lai Hỷ, một người tên Lai Khánh. Lục Ngọc Trân đối đãi với hai người hầu này vô cùng chu đáo, cơm ăn, áo mặc đầy đủ, ốm đau chữa trị thuốc thang chu toàn. Không những vậy buổi tối còn tranh thủ dạy chữ cho họ, lâu lâu không may có phạm lỗi điều gì đó cũng không bao giờ dùng roi trách phạt mà chỉ nhẹ nhàng dạy bảo khuyên can. Có lần khi chuẩn bị cơm trưa, trong lúc Lai Hỷ đem canh lên bàn, không may vấp ngã làm đổ hết canh lên tay và quần áo của Lục Ngọc Trân. Lai Hỷ sợ bị trách tội nên đã rất run sợ khóc lóc. Tuy nhiên Lục Ngọc Trân lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh nói Quần áo bẩn không sao cả, có thể giặt sạch, tay đau, sau cũng khỏi, bát vỡ lại càng không tính làm gì. Mà hơn nữa đây cũng chỉ là cô vô ý mà đánh đổ. Nói xong còn tận tình an ủi Lai Hỷ không hề có ý trách phạt dù chỉ một lời. Đây chính là nhân từ đối đãi, người sau khi phạm lỗi không những không bị trách phạt lại còn ân cần an ủi. Thử hỏi thế gian mấy ai gặp cảnh thế này không cảm động, mang ơn. Đương nhiên Lai Hỷ sau đó cũng sẽ dụng tâm chuyên cần báo đáp, làm việc cẩn trọng. Thiện tâm độ người Vào chiều nhà Thanh, có một lão nhân đức cao vọng trọng giàu mà có đức. Một năm vào đêm giao thừa, ông chuẩn bị đi đến lễ tiệc, có hai người hầu cầm đèn đi trước dẫn đường. Khi đi qua sân vườn, ông ngẩng đầu nhìn lên thấy có người đang ẩn trên cây nên liền dừng lại. Ông bảo người hầu để lại đèn ở đó rồi quay lại lấy một ít thức ăn, rượu thịt mang ra, tiếp đó mượn lý do để người hầu đi ra chỗ khác rồi nói Quân tử trên cây, giờ đã không còn người ngoài nữa, Hãy mau xuống đây Người trên cây nghe thấy sợ quá liền tụt xuống Lão nhân lại nói Cậu đừng sợ Lão phu sao nỡ bắt cậu Người này nghe vậy liền quỳ gối tạ tội Lão nhân nhìn người này hóa ra là hàng xóm Nên mời họ ra vừa ăn cơm Hỏi rõ đầu đuôi duyên cớ Người này kể Nhà tôi có mẹ già Năm nay lại gặp cảnh mùa màng thất thu Tết trong nhà không có gì Nghĩ đến gia đình lão gia giàu có cho nên làm cái việc ti tiện này Hôm nay lão gia không bắt tội tôi đã là may mắn Tôi nào dám nghĩ đến đòi hỏi khác nữa Nói xong rồi khóc sứt mướt Lão nhân nghe xong nói Ta không thể chăm sóc chu đáo cho xóm làng lân cận của mình Để cậu làm việc không tốt này Đây đều là lỗi của lão phu Bây giờ cậu hãy ăn no trước rồi ta sẽ đưa cậu 30 lạng bạc sau khi qua Tết cậu có thể kiếm thứ gì đó buôn bán nhỏ Như vậy có thể sống qua ngày Đừng làm cái việc như này nữa Nếu như gặp người khác sẽ không tha cho cậu đâu Hơn nữa làm thế này là hãm hại mẹ cậu vào việc bất nghĩa Nếu như thành đạo tặc Tiếng xấu này vĩnh viễn không thể rửa được sạch Sau khi đợi người này ăn no Lão nhân đưa bạc cho hắn Đồng thời còn lấy thức ăn chuẩn bị cho hắn mang về Ông đưa hắn ra đến bờ tường rồi nói Chỗ thức ăn này mang về cho mẹ cậu Giờ cậu cứ theo đường cũ mà về Đừng để người nhà lão phu nhìn thấy Ta cũng sẽ giữ kín việc này không nói cho ai Người này sau đó trở về cải tạo quy chính Hiếu thuận mẹ già Phụng dưỡng chu toàn Sau khi mẹ qua đời thì xuất gia làm tăng tu đạo Một lòng hướng Phật khổ tu sau làm trụ trì Tây Hồ Linh ẩn tự Khi lão nhân này qua đời vị hàng xóm lúc này đã là trụ trì chùa đã từ xa trở về kính viếng đồng thời kể lại chuyện năm xưa. Đây cũng chính là sức mạnh vô lượng của thiện tâm độ người, nhờ sự từ bi độ lượng của lão nhân mà cứu người đi nhầm đường lạc lối, cuối cùng lại thành bậc cao tăng đắc đạo. Quả là kỳ duyên hiếm có. Thiện lương rộng lượng, nghĩ cho người khác nói về độ lượng giúp người không thể không nhắc chuyện Trương Trí Thường người thời Bắc Tống. Ông bản tính thiện lương, khoan dung đối đãi mọi người, phàm làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Trương Chi Thường khi còn học ở Viện Thái học, người nhà nhờ người gửi cho ông 10 lượng vàng. Tranh thủ lúc Trương Chí Thường ra ngoài, người cùng ký túc liền mở hòm lấy trộm. Quan quản lý Thái học mới tụ tập học sinh trong trường lại để điều tra, kết quả tìm được túi vàng, Tuy nhiên Trương Trí Thường lại cho rằng nếu như mình nhận số vàng đó là của mình ắt bạn học đó sẽ bị điều tra ra và bị trị tội. Hơn nữa công khai như vậy, nhất định người ấy rất xấu hổ, danh dự chẳng còn, mất chỗ dung thân nên ông nói chỗ vàng đó không phải của tôi. Người bạn cùng phòng cảm động trước tấm lòng lương thiện của Trương Trí Thường nên đã nhân lúc trời tối hoàn trả số vàng đó vào lại hòm quần áo của Trương Trí Thường Trương Trí Thường sau đó biết được hoàn cảnh của người bạn cùng phòng đó rất khó khăn nên cũng đã tặng cho người đó một nửa số vàng của mình. Người thường có thể vì người khác mà đem tặng tiền của là chuyện không hiếm, nhưng bắt được kẻ ăn trộm không truy cứu lại còn bao dung khoan hồng và đem vàng tặng lại cho người ăn trộm của mình là điều ít thấy. Nếu một người không đủ thiện lương, đức độ ắt hẳn không thể làm được, đây cũng có thể được xem là một tầng cảnh giới cao hơn của thiện lương một việc thiện tiêu trừ bệnh tật. Vào chiều nhà Thanh, trên cầu Khóc Bảo ở cửa đông huyện Vô Tích có một lão ông sinh sống trên đó. Vì bị bệnh nghẹt nhiều năm nên mọi người thường gọi là ông nghẹt. Một hôm ông nghẹt trên đường đi đến trà quán, nhặt được một chiếc bị, mở ra bên trong thấy toàn là vàng bạc châu báu. Ông nghẹt nghĩ, mình già sắp chết tới nơi rồi còn dùng gì đến thứ này nên không lấy mang về mà ngồi ở bên đường đợi chủ nhân quay lại tìm. Một lúc sau thấy có một lão phu nhân vội vội vàng vàng đi tới, vừa đi vừa khóc, mắt đảo tứ phương như đang kiếm vật gì đó. Ông nghẹn liền hỏi đầu đuôi rồi trả lại số châu báu đó cho lão phu nhân. Lão phu nhân tìm được châu báu của mình liền cảm tạ ông nghẹn rồi rời đi. Trên đường về nhà, Ông đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng rồi nôn ra một cục đờm cứng như da bò. Cũng kể từ đó bệnh của ông liền biến mất không còn, không những vậy sau này còn sống rất thọ. Nhân sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi, một niệm của con người vừa xuất ra thì thiên địa đều tỏ. Ông nhờ tấm lòng thiện lương thấy của rơi không tham chiếm đoạt đã cảm động đến trời đất mà được ban phúc trừ tai. Đây cũng chính là điều Phật gia tuyên giảng thiện ác hiếu báo các phồn hành thiện tích đại đức năm đại quan tống huy tông một thư sinh nhìn thấy đôi giày trong một cửa hàng tại kinh thành giống như đôi giày cha mình lúc đưa tang cậu ta hỏi chủ tiệm chủ tiệm đáp hôm qua có một người đi qua đây nhờ tôi sửa đôi giày này tí nữa sẽ quay lại lấy cậu thư sinh đó liền đứng bên ngoài cửa tiệm chờ đợi lúc sau có một người cưỡi ngựa đến lấy cậu thư sinh nhìn nhìn ra đúng là cha của mình. Cha cậu thư sinh lấy giày xong liền lên ngựa đi ngay, cậu thư sinh liền thục mạng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Phụ thân, sao phụ thân nhẫn tâm không dạy con một lời? Cha cậu liền quay đầu đáp, con làm người cần phải giống cát phồn. Cậu thư sinh hỏi tiếp, cát phồn là ai? Cha cậu nói, cát phồn là thái thú trấn giang, âm ty còn phải dựng tượng các phồn để thắp hương lễ bái. Ông nói xong liền biến mất. Sau đi cậu thư sinh này liền đi thẳng tới Trấn Giang bái kiến các phồn đồng thời kể lại chuyện mình vừa gặp và xin các phồn chỉ giáo bình thường bản thân ông làm sao để tu tâm dưỡng tính. Cát phồn đáp, tôi luôn tích cực làm việc thiện, có ngày làm 4, 5 việc, có ngày nhiều làm tới 10, 20 việc. Đến nay đã làm 40 năm chưa hề gián đoạn. Sau này các phồn sống rất thọ, cuối cùng tỏa hóa mà rời đi, con cháu phú quý đời đời. Cố huấn có câu, đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm muốn làm một người thiện lương cần phải thường hằng tâm lương thiện mới có thể làm được, tâm nghĩ thiện thì việc mới lương, kiên trì thực hành áp tích tiểu thành đại. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Thuận theo lẽ phải trời xanh kia sẽ tự có an bài tốt nhất. Nhân sinh tự cổ, thiện ác hữu tồn. Thắng người nhất thời thì dễ, thắng người trăm năm thì khó. Cường hào ác bá có thể bịt mắt che người dương thế chứ không thể che mắt đấng thần linh. Dương pháp có thể lọt chứ tâm pháp thì không. Người không tin vào thiên lý, ác sẽ bị lòng tham và dục vọng chi phối, gieo ác nhân, gặt ác quả. Người tin vào thiên lý thì nhân tâm chế ước, thiện duyên gieo mầm, thiện báo đắc phúc. Trong tập duyệt vi thảo đường bút ký, đại học sĩ Kỳ Hiểu Lam triều đại nhà Thanh có ghi một câu chuyện như sau. Một người họ thôi nó phát sinh tranh chấp với tên cường hào ác bá tại địa phương nên đã đâm đơn kiện hắn một cách rất có lý lẽ. Tuy nhiên, tên cường hào ác bá này lại tư thông với quan lại địa phương nên có kiện cáo cũng bằng không. Căm phẫn bất lực, người họ thôi này nghĩ đến việc tự sát, quyên sinh. Đêm đó trong lúc mơ màng ngủ say, người họ thôi mộng thấy gặp được người cha đã mất của mình. Người cha nói, người có thể bị lừa dối, nhưng thần thì không. Người có thể kết bè đảng tư lợi, nhưng thần thì không có gì gọi là bè đảng. Con người tại nhân gian bị lừa dối ức hiếp rất nhiều, nhưng xuống cửu tuyền lại được bù đắp Hiện nay những kẻ cường hào tự tại đắc thời gặp thế nhưng 10 năm sau khi phải đối diện trước đài gương nghiệp nợ thì đều phải run sợ. Gương nghiệp nợ là ý nói dưới âm phủ có gương chiếu soi mọi hành vi tốt xấu của đời người để luận tội đúng sai. Cha hiện nay là người phụ trách trả nước dưới âm phủ nên có cơ hội nhìn thấy quan phán tư đã ghi sổ những người ức hiếp con. Con không cần phải phẫn nộ làm chi. Nghe xong cha mình nói vậy, Người này tỉnh dậy trong lòng không còn điều gì oán hận nữa, cũng quên đi ý niệm tự sát của mình. Ai thấu hiểu văn hóa truyền thống đều biết tự sát là có tội. Sinh mệnh con người do thần an bài, không thể tùy ý sát hại. Con người trong hoàn cảnh khổ nạn nhờ vào thiện niệm mà vượt qua, quay đầu nhìn lại tất cả chẳng là gì cả. Tuy nhiên sau khi tự sát thì sinh mệnh con người lại phải rơi vào không gian thống khổ vô cùng. Cổ ngữ có câu Trên đầu ba thước có thần minh Con người sống tại nhân gian tốt xấu đều có thần minh theo dõi Mỗi một việc tốt, một việc xấu đều được ghi chép rõ ràng Thiện ác hiếu báo có nghĩa là không phải không báo mà là thời gian chưa đáo Trời cao có đức hiếu sinh Đôi khi nhân quả chưa báo cũng là để cho người sai có cơ hội sửa mình Còn một câu chuyện nữa phát sinh vào những năm dân quốc như sau Trương Phụ cử người cắt lâm Vì làm việc nghĩa học mà quyên tiền từ thiện nên đã bị cảnh sát tới kiếm chuyện Cố ý gây phiền phức đem bắt đi trói hai tay lên cột Trước đây Trương Phụ Cử từng kết giao với một đạo nhân Nghe đạo nhân nói Khi người khác đánh mình nếu không có tâm oán giận nào thì sẽ giảm được đau đớn Nên khi ấy Trương Phụ Cử không những không sinh oán giận mà còn phát tâm từ bi Nhìn mấy người cảnh sát đó thật là khổ sở đáng thương vì một chút lợi ích mà tổn thương tới lương tri của mình, đánh mất đi tương lai tốt đẹp của bản thân. Bốn tên cảnh sát ngồi đó đánh bài, dường như đã quên đi mất Trương Phùng cử Treo đến 10 giờ đêm, đột nhiên trong tâm Trương Phùng cử có linh cảm tới khi trời sáng, mấy người cảnh sát này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Anh nhìn mấy người họ thấy còn rất trẻ nên không đành lòng mà rơi lệ. Một tên cảnh sát nhìn thấy nói Xem ngươi một tiếng cũng không kêu tưởng là anh hùng Hóa ra chỉ là phường gấu chó Mang hắn xuống đi Trương Phùng Cửu nói Tôi không phải khóc cho mình mà là khóc cho sự đáng thương của các anh Sau đó nói rõ ra những việc làm sai trái của cảnh sát Đồng thời cảnh cáo Khi trời sáng các anh sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng Bốn cảnh sát nọ lúc đầu vốn dĩ không tin nhưng xét thấy những việc làm sai trái trước kia của họ tưởng chừng như không có ai biết Ấy vậy mà Trương Phùng Cửu này lại nói ra không sai chút nào Cho nên họ bắt đầu lo lắng Trương Phùng Cửu nói tiếp Trời không còn sớm nữa Các người không mau tránh đi e rằng sẽ không còn kịp đâu Nếu các người không tin thì có thể mang tôi đi cùng Xem xem có chuyện gì phát sinh không Như vậy chẳng phải sẽ rõ ràng sao Vậy là họ cùng trốn đi Trời vừa sáng, quả nhiên có một đại ban thổ phỉ đến vây đánh cả sở cảnh sát, may thay cả bọn họ đều đã trốn đi. Sự việc xong xuôi, bốn người cảnh sát cho rằng Trương Phùng Cửu là ân nhân cứu mình nên đã cho ông ra về. Trương Phùng Cửu đáp, không được, ta vì cứu các anh mà tiết lộ thiên cơ, nếu như các anh không bỏ ác làm thiện, trời cao ắt cũng sẽ tìm cơ hội khác lấy mạng các anh, ta cũng vì thế mà đại nạn giáng đầu. Bốn người cảnh sát nghe vậy đều nói Chúng tôi từ nay nhất định bỏ ác hướng thiện Chúng tôi sẽ từ chức về quê làm ruộng Báo hiếu mẹ cha Hòa ái xóm làng Làm nhiều việc tốt Không làm việc xấu Như vậy có được không? Trương Phục Cửu đáp Nếu thực sự có thể làm vậy thì trời cao nhất định sẽ tha thứ cho mọi người Tôi cũng không phải chịu tội tiết lộ thiên cơ Sau đó bốn người cảnh sát thực sự đã làm như những gì họ nói Luôn làm việc thiện kết quả họ đều thọ ngoài 70. Thiên lý là điều vĩnh hằng bất biến, sẽ không vì xã hội đổi thay mà biến đổi. Bốn người cảnh sát vì vô minh mà làm ác nhưng sau được trương phụng cử điểm ngộ khai sáng, tin vào nhân quả thiện ác nên đã bỏ ác làm lành, cuối cùng đều được phúc báo. Đây cũng là điều thiện nhân thiện quả. Nhân sinh tự cổ, thiện ác hữu tồn, con người không nên vì cái được nhất thời mà mất cái bền lâu. Thắng người nhất thời thì dễ, thắng người trăm năm thì khó. Cường hào ác bá có thể bịt mắt che người dương thế chứ không thể che mắt đấng thần linh. Dương pháp có thể lọt chứ tâm pháp thì không. Thế nên, sống sao cho chọn kiếp người. Vui cười được mất ấy thời cũng qua. Trăm năm thoáng chốc đã già